À, xin chào tất cả mọi người à, hôm nay là những à, ngày à, giữa à, năm à, của năm 2022 và có rất là nhiều vấn đề băn khoăn về cái dòng tiền đầu tư à, trong thời điểm này à, rất là nhiều khách hàng không biết lựa chọn đâu là cái kênh đầu tư à, thuận lợi an toàn và gọi là vốn và dòng dòng vốn ổn định và dòng lãi sinh lời và cao thì um, có mặt uh, trong cái buổi uh, trao đổi ngày hôm nay thì uh, Phước Sửu uh, giới thiệu đầu tiên đó là Thanh Huy là một người uh, gọi là đầu tư uh, cũng um, khá nhiều uh, trong rất là nhiều lĩnh vực thì hôm nay là Thanh Huy sẽ phân tích cho quý anh chị và các bạn uh, nắm rõ một vài cái kênh đầu tư mà Thanh Huy đang lựa chọn Uh, chào anh Sủ, chào chị Hoa, chào chị phi cùng với uh, quý uh, quý vị đang theo dõi kênh thì ờ, ừ, trong cái khoảng thời gian vừa rồi á, thì ờ, gần như là cái kênh đầu tư mà mình đang định hướng á, là trong cái cái mùa dịch á, thì uh, có có đầu tư vào cái hướng chứng khoán chứng khoán trong mùa dịch thì thì khá là ổn định trên thị trường khá là ổn định à, chắc là do là không được ra ngoài làm ăn gì này nọ thì tiền chỉ đổ vào cái nguồn đó thôi <laughs> nên cái kênh đó là ờ, tương đối tốt trong cái mùa ờ, dịch còn tiếp theo sau đó thì ờ, trong đúng là khoảng thời gian này chứng khoán có vẻ nó nó nó nó chỉnh một xíu về vấn đề về uh, những vấn đề liên quan uh, có thể là xuống khá là nhiều so với thời điểm dịch đó thì cân bằng lại thì cái nguồn tiền mà đầu tư cái khoản chứng khoán mà mình đổ vào thì gần như là nó trở về con số là thời điểm ban đầu nó nó chích lỗ xuống một xíu thôi nhưng mà em nghĩ trong khoảng thời gian tới thì nó sẽ cân bằng lại về mọi chính sách thì cái xu hướng thị trường chứng khoán của của Việt Nam á, thì theo những ờ, theo nhận định á, thì sẽ có có có mức tăng lại chuyển biến tăng lại trong thời gian tới nhưng mà để mà nói về cái kênh an toàn để mà đầu tư thì em cũng ờ, em cũng suy em cũng nhận định được là có thể là em chuyển hướng sang đầu tư hướng khác chứ không hẳn là chứng khoán không <laughs> một phần thôi mình sẽ chích thêm một phần tại vì ờ, để mà cái cái thời gian mà ờ, nó tăng trưởng hoặc là nó giữ được cái nguồn tài sản cho mình thì cái hướng khác sẽ em nghĩ là chị Hoa với chị Huy sẽ à, chị Hoa chị chị chị Vy sẽ chia sẻ thêm những cái vấn cái hướng đó cảm ơn Thanh Huy rất dạ. là nhiều à, Thanh Huy à, đưa ra một cái giải pháp là đúng là bây giờ chung một rổ nữa và bây giờ là chia nhiều rổ ra và nó sẽ có lợi nhuận và nó có à, có cái nhiều mức tăng trưởng để phù hợp và gọi là cân đối lẫn nhau thì à, à Phước Sửu trao đổi với chị Thùy Vi à, chị Thùy Vi có thể là à, trao đổi cho Phước Sửu một tí xíu là thời điểm này chị đầu tư vào dòng sản phẩm nào và dòng cái sản phẩm mà chị đầu tư vào nó có mang cho chị cái lợi nhuận và cái sự an toàn hay không xin chào à, quý vị khán giả, xin chào à, à Sủ, xin chào chị Hoa, xin chào Huy. Ha, thì bây giờ thì à, hiện tại bây giờ thì Vi đang à, Vi à, trước đến giờ á thì cũng à, cũng có nhiều bạn rủ về cái kênh chứng khoán với lại à, tiền ảo nhưng mà vì tỷ Vi cũng khá là bận cho nên là không có thời gian à, tham gia. Thì à, đa phần là hồi xưa giờ Vi chỉ đầu tư vô cái lĩnh vực bất động sản thôi thời điểm trước thì mình có đầu tư lĩnh vực đất nền ở tỉnh á nhưng mà trong cái giai đoạn hiện nay thì cái à, đất nền tỉnh nó cũng đã trưởng lại do đó là mình à, mình tập trung về Sài Gòn để mình khai thác về cái giá trị dòng tiền tức là mình tập trung mình khai thác cái phân à, nhà cho thuê thì Để mình hỏi sơ qua một tí xíu á, chị phân tích về cái dòng nhà cho thuê thì chị có thể là cụ thể rõ hơn cho quý khách hàng ở đây á, là chị cho theo theo hình thức nào ừ. và cái đó là có phải là cái trend và có cái là nó phù hợp với là cái à, thời điểm này hay không à, thì... trong khi là tình hình gọi là dịch covid về nói vấn đề cho thuê thì nhiều khách hàng đang rất là ngại về cái vấn đề đó đúng rồi thì đúng là cái cái phần khi mà mình cho thuê nhà thì nếu mà mình bị à, tác động bởi dịch á thì thời gian dạ, thời điểm trước thì cũng có nhiều bạn à, đang làm thì phá sản bởi cái à, dịch covid tức là khi mà mà cái lực lượng lao động họ về quê hết thì à, không có cho thuê được nhưng mà cái giai đoạn sau dịch thì à, người lao động lại trở lại Sài Gòn á thì cái à, cái cái cái cái phòng á nó trở nên là khan hiếm à giờ là chị à. thuê theo dạng phòng không chị đúng rồi à, với cái hình thức này là chị mua đất đầu tư từ xây dựng lên văn phòng cho thuê hay là chị thuê cho thuê lại không ạ à cái này thì mình từ xưa giờ này mình hay làm theo dạng là mình mua đất xong rồi mình mình làm phòng lên mà mình đợi cái giá đất nó tăng giá luôn tức là mình có vừa có dòng tiền vừa có cái uh, tăng giá của bất động sản đó. và cái mức độ đầu tư theo chị như vậy thì lợi nhuận tốt hay không à, thì theo mình thì mình khá mình thấy là khá ổn tại vì mình vừa giữ được uh, tiền mình vừa là có được cái dòng tiền rồi cái giá trị đất nó cũng tăng nữa thì mình sẽ lựa lựa chọn những cái miếng đất mà mình uh, cảm thấy là vị trí đẹp mình giữ lại đối tượng cho thuê của chị là ở đây là những người nào là thuê những cái dòng sản phẩm nó tùy theo ví dụ như khu vực á tức là khi mà mình chọn cái khu vực ở dưới Bình Tân á thì đa phần sẽ là công nhân Ở ví dụ như ờ, mình chọn cái khu vực ờ, bên Phước Kiển đi thì đa phần sẽ là sinh viên và nhân viên văn phòng và ví dụ như là chị có dự kiến là chị sẽ là mở rộng mô hình của mình và ờ, đi tất cả những tỉnh khác hay không à, sắp tới thì mình cũng có hướng mở rộng á về cái phương khúc khách du lịch nữa Ừ. tức là mình sẽ nhắm vô cái uh, sinh viên văn nhân viên văn phòng và khách du lịch ừ. quá tuyệt vời cảm ơn cái um, chị Vy đã phân tích một cái kênh đầu tư rất là hợp lý à, gọi là vừa về phân tích vừa là về là dòng tiền và những cái lãi um, vốn mà chị Vy đang uh, đầu tư thì um, sau đây là có chị Huỳnh Hoa là một à, nhà đầu tư rất là lâu năm và chị cũng đã đầu tư rất là nhiều nơi ở nhiều tỉnh khác nhau à, nhưng mà thời điểm khó khăn như vậy đó thì chị Huỳnh Hoa chọn kênh nào là theo chị là hợp lý nhất và chị đã đã và đang đầu tư à, ở đâu thì à, chị Huỳnh Hoa có thể là chia sẻ cho cả nhà ở đây nắm à, được cái thông tin của mình Bình Hoa xin chào tất cả các khán giả đang xem kênh thì um, nãy giờ các anh chị cũng phân tích là các kênh đầu tư nào hiệu quả thì các anh chị cũng đã nghe qua là nào là chứng khoán đồng tiền ảo thì thật ra thì uh, mình uh, không có quan tâm tới những cái kênh đó vì mình không có kiến thức là mình không có quan tâm đầu tư thì trước giờ thì mình uh, cũng uh, đi đầu tư bất động sản thôi nên là cái uh, hiện nay thì cái tình hình mà lạm phát tăng cao á, thì mình nghĩ là cái dòng tiền mà để mà đổ vào bất động sản thì người ta cũng uh, rất là quan tâm để giữ cái dòng tiền uh, cho nó có giá trị thì giống như mình thì ví dụ như năm nay thì mình đã chừa một cái ngân sách để mà mình chi tiêu quỹ tiền mặt mình chi tiêu cho một năm để mình chờ thì uh, mình cũng có đi đầu tư bất động sản uh, đất lớn đất xào uh, ở vùng và như vùng Đồng Nai Long Thành thì mình đầu tư là dài hạn chứ mình không có đầu tư lướt sóng nên mình cũng mục tiêu của mình là để từ 3 đến 5 năm thì trước kia thì à, mình cũng có đầu tư à, đất à, xào thì hiện nay thì giá đất nó cũng đã tăng gấp 3 lần rồi đó thì tới giờ thì mình đợi cái mức giá kỳ vọng thì mình bán ra thôi quá tuyệt vời cảm ơn chị Huỳnh Hoa đã chia sẻ thì uh, tất cả các kênh ở uh, uh, những cái um, anh chị ở đây phân ừ, tích thì uh, Phước Sửu cũng đang lựa chọn cái kênh đó là tiền ảo thì uh, cũng như Thanh Huy đã chia sẻ thì à, trong mùa dịch là những cái tiền ảo và chứng khoán là một cái kênh đầu tư rất là tốt à, cho nhà đầu tư à, gọi là bởi vì nó dòng tiền nó ổn định và mức độ thanh khoản rất là tốt nhưng mà thời điểm bây giờ thì tất cả các kênh đó gần như là đang giá nó đang xuống và gần như là đóng băng thì cái giải pháp của Phước Sửu là à, khi mà mình đã đầu tư vào đó rồi á, thì sẽ cho cái mức và nguồn vốn của nó nằm im ở đó luôn gần như sẵn những cái dòng tiền ở đó là mình đóng băng lại và mình không còn suy nghĩ đến đến đến đến nó nữa hạn chế là cắt lỗ trong thời điểm này à, để cho nó bảo toàn được cái nguồn vốn của mình đầu tư à, bởi vì cái uh, những cái kênh này thì nó sẽ có chiều hướng lên xuống trong thời gian nhất định à, không phải là một hai tháng nhưng mà có thể là một hai năm thì dòng tiền nó sẽ trở lên lại thì mình sẽ quên cái dòng tiền đó đi và mình sẽ suy nghĩ thêm một hướng khác mình sẽ tìm tòi đầu tư theo những cái hướng khác nhau giống như là chị chị Vi và chị Hoa đang nói mình không đầu tư những cái sản phẩm nhà đất cao cấp và à, những cái sản phẩm có giá trị nữa thì mình sẽ đầu tư theo hình thức phòng cho thuê à, giống như chị Thùy Vi là có thể là thuê những căn nhà lớn và sau đó là cho thuê à, lại theo giường giống như là cho thuê dạng sinh viên và như chị Hoa đang nói nữa là mình có thể đi về vùng ven thay vì mình đầu tư hàng chục tỷ ba bốn chục tỷ thì mình sẽ đầu tư ba bốn tỷ từ một tỷ đến 3 tỷ à, mình sẽ mua những cái đất xào đất mẫu nhỏ à, bởi vì sau cái tình hình dịch Covid thì à, rất là nhiều nhà đầu tư đang đổ dồn về mua à, đất tỉnh nên cái dòng tiền à, và những cái sản phẩm à, giá thì của đất tỉnh nó sẽ là tăng gấp đôi gấp ba và có thể tăng gấp năm rất là nhiều à, khác nhau à, nhiều cái sự và mọi người ở đây nhận thấy thì à, cảm ơn à, tất cả mọi người đã chia sẻ những cái thông tin và cái kênh đầu tư của mình trong thời điểm này à, quý anh chị mà cần thêm cái thông tin đầu tư hoặc là à, có những cái cần những cái phân tích hoặc nhận định của những anh chị ở đây thì à, sẽ có những cái video tiếp theo để quý anh chị à, à, cùng lắng nghe và chia sẻ à, mọi đóng góp và những cái à, bình luận à, của quý anh chị thì có thể là à, để ở dưới để cho mọi người ở đây à, gọi là nhìn nhận lại những cái uh, nhận định của mình như vậy là có đúng và chính xác thực tế hay không để có những cái video phù hợp với quý anh chị rồi xin chào cả nhà và hẹn lại cả nhà ở nhiều video sau